con x3 này hơi khoai anh em ạ đã xong x3 cho buổi sáng ngày 12 tháng 1 âm lịch Tết ok